những năm trước, việc làm ăn buôn bán của tôi rất thuận lợi, nhưng năm nay tôi liên tiếp gặp thất bại. Số tiền đầu tư lớn hơn số tiền kiếm được, tôi đã phải cầm cố sổ đỏ, thậm chí còn vay nóng để trả tiền hàng. Nhưng bao nhiêu cố gắng của tôi đều sụp đổ, hàng không bán được, còn tồn động và tiền lãi thì vẫn phải trả mỗi ngày. Cuối cùng tôi đã thú nhận với chồng chuyện bị vỡ nợ, hiện số nợ lên đến 5 tỷ. Nghe xong chồng tôi như một người điên, anh ấy đập phá đồ đạc, mắng vợ không thiếu những từ thô tục, thậm chí còn ném hết quần áo của tôi đuổi ra đường. Tôi chỉ biết nhận hết lỗi lầm và cầu xin chồng tha thứ, nhưng anh không chịu nổi cú sốc quá lớn này. Chồng viết đơn ly dị, bắt tôi ký vào. Chuyện vợ chồng tôi sắp đưa nhau ra tòa, bố chồng biết được. Ông đã họp gia đình ngay. Buổi họp có bố mẹ và bốn anh chị em chồng. Tôi xấu hổ cúi mặt không dám đối diện với họ. Trước mặt mọi người, chồng chỉ thẳng tôi nói những từ rất khó nghe, chỉ đến khi chị gái anh ấy can ngăn thì mới chịu im lặng. Bố chồng bảo, trong những năm qua, tôi là người con dâu rất tốt với bố mẹ và anh chị. Ai gặp khó khăn, tôi cũng giúp đỡ mà không cần báo đáp. Bây giờ tôi rơi vào tình cảnh này, cả nhà không thể đứng ngoài cuộc được. Ai lập nghiệp chẳng phải trải qua vài lần phá sản. Bố chồng khuyên tôi không được nản lòng, bố và các anh chị em sẽ giúp đỡ tôi trả hết số nợ đó. Đổi lại, Tôi phải biết tính toán để thu hồi lại số tiền đã mất và vực lại cửa hàng. Tôi đã khóc khi biết bố chồng và các anh chị em không khinh bỉ mà lại động viên giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Tôi hứa chắc như đinh đóng cột sẽ không phụ lòng mọi người. Khi kiếm được lời sẽ trả mọi người cả gốc và lãi. Bố chồng cho tôi 2 tỷ, còn 3 tỷ các anh chị em mỗi người cho một ít. Lúc khó khăn mới đo được lòng người. Tôi không ngờ nhà chồng lại tốt với tôi đến vậy